Hello các bạn Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Hôm nay mình không làm về vấn đề về cá Không làm về vấn đề rửa xe Thì mình làm về thú cưng uhm, Nếu mà mỗi người có một thú, thú cưng riêng Người thì à, nuôi cá như mình đi Mình nuôi cá thì mình phải thay nước Rồi à, thuốc à, Rồi à, vi sinh Rồi à, à, bông lọc rồi bể cá rồi đèn rồi điện người sưởi người tùm lâm hết người thì à, thích nuôi cá nuôi cá người thích nuôi à, nếu nguyên này nuôi chó Đấy. nuôi chó thì à, chích thuốc à, dạy chích thuốc à, người dạy chích thuốc à, sổ dung người dạy rồi bảy bệnh rồi có khi là phải cắt lông nữa rồi có khi nó bữa một bữa một ngày nào đó nó nó buồn trong người nó bị chết nó bị cái gì đó nó không có ăn nó không có không ăn rồi nó bệnh nó đổ bệnh rồi phải đi cắt móng làm đủ thứ hết nhưng hôm nay mình sẽ cho các bạn biết thú nuôi mới của mình mình ở đây mới mua được một hai hai con thú nuôi mới rất là dễ thứ nhất không cần phải chích thuốc thứ hai không bao giờ bị chết <laughs> thứ ba ăn như là ăn như là cái hạm hạm đòi ăn hơn heo nữa đó, ăn hơn những chú heo nữa ví dụ như ăn ngủ ngủ xong ăn ăn xong đi ị ị xong đi ị xong ăn ăn xong đi ị không cần phải tốn xà bông không có tốn xà bông mà cũng không có tốn nước chỉ có tốn cái gì tốn thức ăn thôi không tốn gì cả và rất là dễ thương ai cũng quý hết cái con vật này ai cũng quý hết rất là hiền không bao giờ bị không bao giờ bị cái gì cả không có cần lo ừ kiểm dịch thú y hay chạy lông nhông ngoài đường thú nuôi rất là dễ nuôi nhưng mà phải biết cách cho ăn nha ăn tầm bậy là nó nó đi vệ sinh rất là hôi đấy rồi bây giờ xin mời các bạn vào video của mình để các bạn xem cái con thú nuôi của mình như thế nào nha đây đây là những thú nuôi mới của mình và mình cho các bạn biết luôn là một chú một chú như vậy á ở đây mình mua một đực một cái đây, một đực một cái để cho nó sinh sản và một chú như vậy là 75k à, 75k rồi thêm một cái chuồng à, cái chuồng này là cái chuồng inox à, mình nuôi chú chó à, xúc xích đó thấy không nằm nghỉ nghỉ xong ăn ăn xong nghỉ nó nói thiệt nó nè nè đây nè ăn nữa nè Đấy, rất là dễ thương à <laughs> rất là rất rất là dễ thương đây đó rất là dễ thương nha các bạn không có phải không có sợ bị uh, nhiễm dung sáng không có sợ bị là uh, tôi đó <laughs> không có sợ không có sợ là bị uh, nhiễm trùng sao không sợ bị chó dại cắn bị dại bị gì chứ chứ nó đâu có cắn mình đâu đấy nó đâu có cắn chỉ cho cái cái đuôi á cái cái giò xin lỗi nha cái cái cái chân á cái chân nó có những cái móng vuốt đấy khi mà mình à mình bế nó ra khỏi chuồng á, thì mình phải nắm lỗ tai nắm lỗ tai sau đó là mình phải bở đít nó lên đấy đấy ừ, có cắn không nội không có cắn cái lưỡi nó có chút xíu còn không có răng nữa mà lòi gặm nhấm <laughs> vừa nha đã các bạn thì qua đã đi chứ có nước nó nghe nó uống nước nữa đó chứ không đơn thuần là nó chỉ có ăn những cái là ăn rồi nó nó nói không đấy ăn xong nghỉ ngơi nghỉ sơi xong là bắt đầu quất tiếp như là một cái gì đó các bạn cứ để cái cái củ cà rốt này qua đêm đi qua đêm đi rồi rồi nó quất cho tới ngày mai còn có chút ép ừ, còn có chút ép à đơn giản đâu uhm. Đấy, chú thôi đấy nhà mà có em nhỏ thì chứ hai chú là đủ đó nó nhảy về hoài đấy bạn thấy thế nào không cần nữa không cần tắm lò giặt này đâu tắm đâu đó ăn xong nằm không bao giờ bị chết <laughs> đây là những chú thú cưng của chị hằng nga <laughs> thú cưng của chị Hằng Nga đó bạn đó một bé về là 75k nha à, thú cưng của chị Hằng Nga mình nuôi chơi mình mua về mình nuôi ở đây mình cho nó ăn um, đọt lan thứ nhất là cho nó ăn đọt lan ờ, đọt của củ khoai lang á mình trồng củ khoai lang xong rồi ờ, trồng dưới đất á mình hái những cái đọt lan nữa thấy đây là đọt lan đây là đọt lan củ cà rốt Đấy. nhưng mà đừng có cho ăn rau muống nha ăn rau muống nó đi ờ, nó đi tiểu rồi nó phải hôi hôi nó khai lắm nó khai quá cho nên là mình đi vậy thì mình ảnh hưởng mình ảnh hưởng tới làng sớm kế bên thời tiết nóng quá mà cũng không có cần là phải ờ, bắt quạt đâu không không cần máy lạnh mà cũng không cần mặt quạt nữa thấy ờ, nuôi không dài ra là được hai ngày rồi ngày hôm qua đem về tôi tôi ờ, mới để ra là bình thường hai, hai hai chú Rồi tôi của mình anh tôi à cho nên tôi không bắt nó ra được bắt bắt ra thì nó dễ thôi tại vì mình nắm hai lỗ tay ở đầu hai cái chân nó bơi bơi bơi bơi thì mình không thể nào mình làm cho các bạn xem được các bạn thông cảm nha hôm nào mình có caramel đi thì mình quay cho các bạn xem nhưng mà mình chủ yếu là mình chỉ là à, nói cho các bạn hiểu cần thú cưng gì thôi thời đại bây giờ thì nhiều thú cưng Đấy, người bạn nào thích thú cưng nào thì bạn nói ok thôi nhưng mà con nít con nít ở trong nhà dụ như nhất nhất là những người mà nuôi nít đó nuôi con bé nhỏ đó thì à, người thì thích uh, cho bé nhỏ ờ, ngắm bể cá Đấy, bể cá thì uh, điện nó rò rỉ ra nó nguy hiểm nó điện giật Đấy. người thích cho thì thích nuôi chó chó thì khi mà nó cào con của mình tấn công con của mình nó cào con mình phải đi chích ngừa một mấy mũi còn cái này á tôi không tôi đâu không có tốn các bạn không có tốn một cái cái một cái đồng xu gì hết trơn à, chỉ có điều đừng có cho con mình nó ôm nó ôm những chú chú thỏ này thôi những cái ôm thôi muốn bắt ra thì dễ thôi nắm hai đầu nắm hai đầu tay, tai bở đít đem ra chơi vậy thôi đơn giản Đấy, ăn từ sáng tới chiều quá đơn giản những thức ăn mà có thể mình kiếm được ở ngoài chợ ra chợ là quất đem về đó nó cứ ngậm nhấm nó quất nữa là, là nghĩ đó, nghĩ xong quất nữa cái <laughs> thứ gì mà nó ăn còn hơn mình nói thì heo thì mình cho ăn cử đấy heo thì ăn phầm bầm bầm phầm còn này nó không ăn phầm phầm phầm phầm mà ăn từ từ từ từ nó quất quất từ từ từ đây hồi sáng là ba cộng hai ba cộng một hai ba ba cộng này ba cộng này mà mà ba cộng thôi là tổng cộng nó tới gần hơn ba chục ba chục đọt lan mà làm tới, tới chiều không còn cộng nào <laughs> má làm tới trưa à. từ sáng tới trưa không làm còn nào còn củ cà rốt hả vô ra đợi coi coi có có mua không à, củ cà rốt bự như là đó các bạn thấy không đấy bự vậy nè mà nó quất còn nhiêu đó bạn thấy chưa <laughs> hai còn hai hai phiên nhau đấy còn nào nó dễ ăn không dễ nuôi lắm chứ đâu khó nuôi đâu à, thời đại ờ, này thì mình chơi loại này thôi cái chuồng này các bạn làm một triệu một triệu hoặc triệu hai à, bạn làm bạn mua cái miếng mũ này nè miếng mũ này mua ở tiệm chó rồi hai miếng mũ hai miếng mũ là đủ nuôi hai miếng mũ đủ nuôi nha các bạn mua tiệm chó rồi nhớ nhớ làm thêm cái khai nha cái khai để đựng nước tiểu nè đựng phân nè hả còn cái thao đó mình mua ngoài chợ đơn giản thôi không có gì khó chứ rồi vậy là đủ nuôi rồi. chuồng này bằng bằng cây nóc nha các bạn đó mình chơi mấy bạn chơi nếu bạn chơi bạn chơi nóc nóc cho nó khỏe nó vừa đủ mình khiêng đấy ok luôn đó nằm ngủ đè đè đè đè làm gì bạn ơi ờ, hết hồn Đấy, ăn rồi ngủ ăn ngủ ra đã đơn giản lắm Đấy, nuôi chó thì nuôi chó thì sướng có cái là nuôi chó nhìn lựa chó nào mà nó khôn sủa nhiều khi mà người lạ tới nó sủa nhiều nhưng mà mình nuôi chó nhỏ thì nó ăn trộm vô bắt con chó luôn <laughs> bắt con chó luôn cho khi nuôi chó bự á nuôi chó bự thì tấn công con của mình đó tùm lum chứ tôi ờ, mình trải nghiệm nhiều mình trải nghiệm nhiều rồi đấy thì mình ờ, cho nên mình ờ, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn nuôi cái con nào mà nó dễ nuôi nó vừa là thú cưng mà vừa là dễ nuôi dễ <laughs> dễ dàng nhất luôn không có tắm rửa gì đâu tắm đâu thỏ làm gì có tắm đấy. đó không bao giờ tắm hai ngày rồi không thấy tắm không biết có tắm không nữa ta để lên mạng mình coi coi thử có tắm không nha rồi chào các bạn bữa nay đã chọn à, ba tháng ba tháng nuôi à, thành công được à, hai bé nuôi bốn bé mà còn là được hai bé nên là ăn đó, ăn phải biết lựa đó nha rồi lựa quật mấy này hùng dữ lắm mấy ngày đừng đút tay vô đút tay vô nó quất cả à. đó đó nuôi tới nay là bị à, bị bệnh bị bệnh lát một một một à, một lần nó biết quay nó biết quay video à, <laughs> bị bệnh lát một lần rồi à, đây à, à, chết hai con à, khó khăn nhưng mà ban đêm các bạn à, ban đêm các bạn lấy cái mờ lấy cái mùng cái cái mền khỏi cần cái mùng nó không ngủ mùng nó lấy cái mờ cái cái mền cái khăn cũng được đầy lại Đây, đầy cái chuồng lại đừng cho mũi chích thì nó khỏe với lại là đừng có cho nó uống nước là nó khỏe thôi nó chị ăn mấy cái này nó có nước nè đó. Đó, cái đọt lan này về là những cái đọt lan đọt lan mình à, trồng mình trồng ở ngoài á mình cái gì mình cắt cho nó ăn thôi còn không có đọt lan các bạn cái việc cho ăn cà rốt hoa lan là nó quất hết trơn nè cà rốt là cái cà rốt này đừng có cho ăn cà rốt trắng nha nó không ăn mình cho ăn cà rốt đỏ với à, khoai lang khoai lang mình mua về mình rửa sạch sẽ mình cho ăn sống còn à, à, mình mình phải nhất thiết là mình phải trồng đọt lan hoặc là rau muống nhưng mà rau muống thì nó nó đi tiêu nó hôi lắm nó trồng đọt lan thì nó ổn hơn nó uống nước là nhờ nó nó nó, nó ăn mấy cái đọt đó nó có nước cho nên nó ăn Đây. Đó. nó hồng dữ không đó đó đó là mười kia cũng giống như chó ha cái nè này là cái nè đây là cái nè này đực nè nó đực nha wow <laughs> dân dùng quê không biết nuôi gì nuôi cái này chơi đỡ tốn tiền cọc trăm rưỡi <laughs> cặp trăm rưỡi đơn giản chuồng này khoảng 1 triệu đồng nhưng miếng này khoảng à, hai miếng cái này là ừ, hai miếng nhựa nha hai miếng nhựa chuồng chó à, thì ừ, hai miếng nhựa này khoảng uh, cho nó 200 đi một miếng 100 hai miếng 200 còn này chuồng inox tất cả đều là full inox những có cái miếng này ở dưới đây là nó là bằng thiết thôi còn nhiều là full inox nó cắn về mà dành làm kiển chơi mà nó đáy khôn lắm nó đáy nó không có đáy vô trong cái người đâu nó xịt nó bắn ra ngoài không à quỷ này